cái đi xuống dưới để xem nó có gì đâu đây không ta da hồ này có vẻ như có vẻ hồi hồi sao sao ấy nhỉ burn alive má bị thiêu sống luôn địch địch địch má ghê berlin má nhìn này trời ơi trời Đấy coi Ôi ôi ôi mẹ ơi Má thiêu sống luôn Hình như tụi nó là vừa mới chết thôi chứ đâu phải chết Chết lâu rồi đâu Máu còn tươi nè Rồi thằng kia nó vừa cử động Này nó Bị giết luôn Mình nghĩ là tụi này tụi Trinity hay gì đó Ung sao ghê dữ gì trời Đó là đầu tiên thấy Má máu chảy lên láng luôn Rồi lấy, lấy, lấy đồ ra <clears throat> này là gì đây? It will still burn à. Nãy cầu vòng bông cái nó nổ liền luôn. Mặc dù mình bắn đạn thường á, bắn uh, cây thường cung thường á, mà nó còn vậy nữa. chúng ta quay lại trở lại cái chỗ nãy thì phải. Cái chỗ mà chúng ta tới nhưng mà các bạn chúng ta phải, phải tìm đường đi cái gì đây lấy luôn có là lấy hết Ủa cái đó cái đó mình không rõ cái đó là cái gì vậy ta? Cái case với à cái Atlas. Nghĩa là mình dùng uh, súng đi. Nó sẽ nhanh hơn. Đó, lấy cái này đây chứ. Nó đấy. Ủa mấy nổ không trúng là sao? Thế đéo nào. <coughs> Bây giờ phải làm sao đây ta? Làm sao đây ta? Ủa tới đợi này tới đi. Đấy, thanh niên ngay là đây nhây hả mày nhây hả mày Nói tao vừa mới nâng cấp súng lên mà mày láo sao Ơi cái này không có vụ uh, lụm bom chọi lại giống như Conozi đỡ đến mấy nha. Hay sọ tiếp nè Ôi ôi ôi ôi ôi Ơi ơi bậy bậy bậy nha thanh niên Bậy nha thanh niên Bậy bậy bậy bậy bậy Bậy bậy bậy bậy bậy Đó đúng rồi hết sọt chứ chứ chứ hết sọt nữa ở đầu này cho bò vậy bắn nó rất độ luôn kìa chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi còn nào nó không xuống luôn giết một lượt cho nhanh nãy à, mình chọn quả cầu lửa nó hơi fail nhưng mà dù sao tụi này cũng chết hết rồi Đấy, chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt mà ở đây chơi với tụi này không có vẻ không ổn <clears throat> Mà tiếp rồi tiếp rồi Nghi lắm Mấy cái này trò bóng khói nè phải không ta Nói tụi nó vẫn chưa thấy mình ở đây Khi nào headshot nó sẽ hiện một cái uh, Headshot indicator là mình nãy mình mới upgrade skill mới là mình nếu mà mình phá một cái là nó trúng một cái là hết sọt luôn á y bậy bậy bậy bậy vừa mới hay nào đây phải đâu rồi rồi rồi băng rác thế ui ôi ôi ôi ôi ôi ôi ô hồi má hồi má hồi má hồi má đó mấy thanh niên nhiều lúc qua đứng ở đó không thấy đâu luôn chỗ ông tức thua lù Trời cái là mém chết luôn Đó, headshot Skill boy luôn nè à. Lượm đồ đi tiếp nè Ôi, ôi, ôi, ôi, cái gì vậy? Chết mẹ, đợi, đợi nó vô, mình mình sẽ bắn cái cục này Xong vô mấy đứa, xong vô mấy đứa, ngon, xong giờ nó anh đợi mày hết anh chỉ đợi mà xong vào thôi mà vẫn chưa chết là thế nào cho bò vậy đã thấy còn có sương mù nữa chứ à, quái quái thì chứ Đó, ờ, đó giờ đứng tranh thấy shot like boss luôn á Mấy mình thích ca ca này ghê chứ bắn khá là ổn định nãy mình có nâng cấp cả gì ta uh, fire ray tốc độ bắn với cả từ đây, đây mình chọi cái này đây, đồ mùa dầu phát chúng luôn nice thằng kia chết luôn rồi còn mình mày đó Rồi, thằng này mới đây đâu rồi. À đây đây đây đây đây. What the fuck? Ô chạy chạy chạy chạy chạy chạy, đâu ra thêm một thanh niên nữa, lại mình không để ý cái thằng đằng sau còn hai thằng lận. Chứ phải còn một thằng. Đó, chết được một thằng rồi nè. Đấy còn một thằng nữa. Đâu rồi, rồi, mới thấy đây rồi à, đây, đây, đây, đây. mày này thì láo bây giờ trời trời trời trời trời trời trời cầm súng lấy bắn chị mày hả này thì cầm súng bắn chị mày à, má một phát là chết luôn vãi đái thật ôi nó cầm bộ đàm trời mình cũng cần bộ đàm cho lắm đó đi tiếp đi tiếp lụm đồ lụm đồ cái kiểu Má cầm xuống cho chắc ăn Dark Water, Far Away Biết nghe đây nó có gì ghê gớm không nữa Nhưng mà có vẻ nước này nó không có thơm cho lắm Nhìn nó cứ vẻ hôi hôi thế đéo nào á Má đứa mình tránh vội dừa gặp vội dừa luôn á Ôi ôi Có lẽ mình nên lặn xuống đi cho nó an toàn ôi ôi ôi ôi nó vẫn cố tình nó bắn rồi trời trời má giết người quá đáng ủa ai đẩy cái thằng mập đó xuống hai với nó mình không rõ chắc là đồng đội của mình đó nhưng cái thằng này ờ, mình giúp nó đi đi đi đi đi đó nhưng mà không rõ tại sao giờ nó mới xuất hiện mình là mém nữa mình chết rồi lên lên mấy đứa ơi lên lên đúng không chúng ta đi đúng đường chưa ta mấy nhiêu các bạn là đây cái đường gì nhưng mà chúng ta phải đi rồi không đúng đường cũng phải đi thôi má thanh niên chết đầy nhóc luôn lấy cung bắn đỡ rồi Ok, I think I see my escape. The statue is unstable, rising tide. Ok, và có vẻ như chỗ này không được ổn cho lắm. Gì đây? À, nó kêu mình phải bắn. nó ngã được một phút rồi nè à? muốn ngã ở đây luôn hay sao đây nữa hả tôi tìm đường tìm cách cho nó nổ hết luôn cho rồi ngay đây nữa còn còn hai trụ ở đây làm sao để hai trụ nó đập vô đây rồi ta ngay đây có một cái nè bắn được nè mà cho nó bám cái đâu ta để coi mình cũng đang ờ, tìm hiểu mình cũng chưa rõ lắm không biết bên đây nó có cái gì đặc sắc không à đây đây đây đây có một cái um, có nói chung là có cái sợi dây này thì mình nghĩ là mình sẽ bắn cái đây được và mình bám vô cái đây không biết nó chuyện sẽ xảy ra tôi fuck mình đứng ở đây rồi mà ta oh oh oh ở ờ, đây coi bắn thử thêm sách nữa coi mình cho cái này uh, còn cái này để làm cái gì ta mình cũng không rõ là mình phải nhưng mà nó rõ ràng là nó, nó dùng để kéo một cái gì đó phải có cái gì đó cụ thể hơn chứ phải đi tìm tìm rõ ràng thôi phải có cái gì đó tại vì mình không nghĩ là nó nó chỉ đơn dị thường là mình chỉ có nhiêu đó thôi mình cứ tưởng là mình phải kéo cái gì đó ơi mình vừa thấy bóng cái gì chạy ngang qua sao nhìn cái vẻ ghê ghê Ôi ôi ôi ôi ôi ôi Ôi Sao đúng lúc vậy trời Mình có nên quẹo Ờ à, chỗ này là quẹo không được Chỗ này cũng muốn đường quẹo Ôi ôi mém bị phát hiện Mình bơi đúng đường chưa ta? Bơi sao bơi vòng vòng không vậy? chết mẹ khu này các bạn không an toàn cho lắm nhỉ ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi oxygen có hạn nha ôi nhưng người ta cũng có đồ rebreather cái đồ để thở dưới nước à để coi giết cái này coi xuống đây mày xuống đây mày ơi hình như thằng kia vẫn chưa thấy mình hay sao ta They're here, they're here. Nó phát hiện được mình chưa ta? Bơi tới đi mấy chú. Bơi tới đi, bơi tới đi. Đó, đó, đó, thêm thằng nữa. Mày xuống đây luôn mày. Tội không thấy nè con. Không thấy là chết nè con. Một thằng nữa vẫn còn đang stale vẫn còn đang ngon đây thằng kia nó vẫn chưa thấy mày ơi vẫn ngáo đá rồi để mình bơi lại coi ngáo đá ở đây ngáo đá nè con thanh niên ngáo đá còn ai nữa không Morik để lên đây luôn đi giết ba thằng ngáo đá rồi nhưng rõ ràng là mình vẫn không biết phải đi đâu cả cứ lấy hết đồ đi cho chắc ăn full lúc nào cũng full This where they prepared the raw ingredients for Greek fire. Không có đường lên nhỉ? Ơ gì mà có cung nữa? À đây đây đây. đây. Just go to find them. There's more vessels in there. Should be able to pull them out. Ok, giờ mình đã hiểu được cách làm sơ sơ của cái này rồi. Đó, ngay đây nó còn còn cái thùng ngay đây. Và mình phải <laughs> lấy cái này ra và mình cho nó nổ ngay đây thì mình mới có thể dùng cái bình sang một còn mình còn một bình trong đây nữa đó rồi rất khá là nhiều bình trong đây đó là để mình đẩy xuống cái dòng ngay kia ngay cái chỗ mà mình cần đó ngay đây nó sẽ xuống thẳng ngay đây luôn và mình kích nổ thôi được một cái nè practice yet mà cái này thì để coi mình hình như mình phải bơi qua kia nữa bơi qua kia để đẩy cái thùng này qua tại vì cái thùng này không thể tự động nó nó đâu bơi sang đây được lên luôn lên luôn đó ra luôn ra luôn đó còn thùng cuối cùng này mình nghĩ là nó sẽ bơi tọt sang bên đây và nó nó nó sẽ kẹt ngay kia nhưng mà để mình kéo nó sang đây đó quá chuẩn luôn à, ờ, để nạp lại đạn ra đạn thì còn một đống nhưng mà ít khi nào xài và bây giờ mình sẽ sang cái chỗ này cái, cái hai hai cái chục á thì để coi ok cái này kích nổ được rồi nè đó đã xong được một cái đó chúng ta cần thêm một cái nữa đâu để coi coi cái khúc hồi nãy là mình uh, lên mà nó có hai cái trục là cần bên kia kìa thì mình phải chạy sang đó nữa rồi lên lên lên lên lên lên cuối cùng thì cũng đã hiểu sơ sơ được một tí Đấy em đây chuột đúng nhiều luôn á Đây Nó chứa đồ một đống đây luôn Một thùng nè Ý Mẹ Bắn hụt mới ghê chứ hai thùng nè Đó Bây giờ nó sẽ bám cái này vô Thùng này lên được không ta đủ chơi lần hai thùng luôn ờ, ờ. và chúng ta buộc phải đẩy cần này sang một bên hồi nãy chúng ta đẩy sang đây nhưng mà thôi chắc là chúng ta phải đẩy ngược lại nữa cho nên để mình quay nó lại cái đã tính quay cái lại mình cũng vừa mới bọc một cái cái thùng xăng lên đó đây đây đây bây giờ mình sẽ bọc thêm một cái như đây nữa lên luôn cái này hơi khó đó em ơi, qua lên lên đi, lên đi nó đã lên đường từ bên trên rồi ngon rồi ngon rồi cho hai cái này phải cân bằng với nhau thì để cái cục kim mới lên đến bên đây và chúng ta mới có thể đạp nó xuống được đó quá chuẩn luôn ấy má bấm nhầm từ từ ra từ từ đó quá đẹp quá đẹp suốt cái nhẹ nè đó xuống em ơi xuống ơi chuẩn luôn cái gì cái gì gì có người uh, cổ đại nữa đây nó what the fuck Đấy, giờ nó bắn gì bắn cung không vậy mình hết trinity giờ tôi này vãi đái thật đúng là ây chết mẹ ở à, đây, đây cái đường duy nhất ở đây Đấy, tới rồi mọi người lên lên ơi ôi, ôi, nhiều lúc là mình à, đau thoát cái tim từ từ lấy đà cái đó đó lên luôn chạy quá nhiệt tình ấy mới nãy mình vô tình mình bấm sai một cái bấm chảy một tí là nó nó rớt xuống liền đó phải bấm thẳng ra luôn lên lên lên lên em ơi lên lên lên lên lên ôi ôi tay cầm nó run luôn lên lên lên má sao tụi này bắn rác chứ cùng đéo đâu lắm thế ôi ôi ôi ôi ôi, ôi hết cơ hội đó, mấy thanh niên làm game này đúng là làm người ta teo cái chim không ôi chết nhảm vậy trời ơi chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị đó đúng rồi lên lên à, rồi rồi từ từ rồi mà nổ kìa thế qua wow, kia luôn ôi nó nổ kìa ôi lửa nè ôi trời ơi trời ô oh, ôi ôi mình mình tưởng mình chết rồi chứ má cái pha này nhi hụt hơi nó xuống đây luôn rồi ăn cám luôn mình tưởng mình phải dùng cái kia mà mình bấm cũng rõ nhanh lắm mà mà ngờ tưởng gì rớt xuống đây luôn glad you're all right. Bring the Atlas to me in our observatory in the mountains. I'm on my way. Ok, chúng ta phải ra khỏi chỗ này nữa là chúng chúng ta đang mắc nạn trong đây rồi. Má tụi này nó ghê quá, hết tụi kia, hết tụi uh, Trinity giờ tới tụi uh, gì ta? Người người cổ đại Ai Cập hay uh, nước của què ờ, Afghanistan hay gì đó ôi gì đây mà cái gì ghê vậy mình cũng chả rõ cái này là cái gì mà nhìn nó cứ ghê ghê thế đó nhìn nó ờ, cổ cỏ mà những cái cổ cỏ thì thường rất là ghê và thường nó có độc trong đó à, lát hồi nó nó có bảy cái kiểu nữa là hơi bị ghê đó rồi coi đây chúng ta tới rồi nè đồ ơi ồ có kinh nghiệm luôn lục lục thùng rác mà có kinh nghiệm luôn nè nó mở tủ đồ ơi lên chắc là đồ uh submachine gun học tiếng hy lạp tiếp khi z khi test khai test Laura, Laura, are you up there? Are you up there? Little bird. Little bird, you're alive. I knew it. My God, Jonah, what are you doing here? Where are you? I'm up here in some kind of fortress. You can thank Jacob. Ôi, ê, mình tìm thấy đường lên rồi kìa. Ôi cái đường lên rồi. Có lẽ chúng ta thấy rồi chỗ này rồi. Má, ưng giời. Đường ra đây rồi Nó đã thật Ý, cái cục gì à Lấy lô anh Ngu gì không lấy Gì vậy? Sao như sẽ nhảy lên không được ta Chắc đang nói chuyện điện thoại kiểu Đó, lên nhanh hơn đó Đúng rồi Chúng ta out ra ngoài rồi nhá Geothermal Valley Ê, quay trở lại chỗ nãy nè bằng má bây giờ mình mới biết bên trong cái cái đó nó có nó có đường ra như thế này vải đái thật không biết là mình trồng mồi bên trong lại hay không nhưng mà các bạn là cái đó là cái hướng đi cuối cùng mà mình chả cũng chẳng chả muốn vô lại lần nữa giờ chết mẹ Hey, glad to see you to stay with us. Tất nhiên rồi man, of course. Đợi tí nha, xuống đây tắm cái đã đồ đồ đồ đồ đồ đồ đồ té dập mặt luôn tục chứ we know we can trust us. ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi nãy nãy vừa ờ, dạy dột nhảy một cái là ăn ăn hành luôn á mà vấn đề là mình lỡ nhảy ra tới đây làm sao xuống đây chắc cho rơi từ từ à má má nãy lỡ dạy thôi mà giờ xuống tới đây luôn rồi đệt má em chết mình đang đầu trời à, cái chỗ nãy mà hôm bữa mình ờ, qua tới đây nè đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đấy, cũng không xa lắm có chỗ nào quay trở lại base Basecamp không base Basecamp đâu rồi base Basecamp đâu rồi à, Spiderman Jaw Greetings Greetings Nó bụng mới có gì ăn không trời